và các bạn đã quay trở lại với kênh trồng kha cuộc sống cà mau à, à mình là trồng kha à, quý cô chú anh chị thì à, hôm nay là ngày 23 ngày 23 tháng 3 đó, là ngày cái cúng thanh minh là ngày để tạo mộ ông bà thì có quay bằng ông chú rồi là mấy dượng rồi mấy chú rồi giờ quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi rồi đây là cái quan cảnh của ờ, nhà mồ ông cố bà cố mình ha thì sáng sớm hôm nay cũng có đã cúng ờ, cúng rồi thì ờ, đang quay quần ở bên nhau để dùng bữa cơm thanh minh với cô chú đó tham gia ngày hôm nay để cho cô sáu coi không đang dùng bữa đang dùng bữa với cô chú muốn về lắm nhưng mà dữ quá nói ờ, qua anh đủ giờ rồi. nói đừng có đi ờ, đường nó bao xe ở bên kia là khu nuôi tôm còn ở đây là vườn cây nha để mình đi ra đây cho quý cô chú xem xung quanh thì cũng có trồng à, nhiều cây nè quý cô chú sáng nay à, mới giờ cũng xong thì dùng bữa dùng bữa thì mình à, thì dùng cơm tại tại gia mộ luôn quý cô chú thì ở đây là phong phong tục tập quán ở miền Tây Cà Mau ngày ngày 23 tức là ngày để à, tảo mộ ông bà cũng là, là ngày mình à, nhớ ơn ông bà rồi mình sửa sang lại cái phần mộ à, mình à, có thể mình sơn phết ở phía sau này Đó. mình à, cũng đang đang làm một ít đang đang quét một ít cái phần nhà mò nào quý cô chú để mình sơn phết lại làm cho mới lại cái phong cảnh cái cái cái, cái nhà mò quý cô chú thời gian thì thời gian thì nó cũng phai màu hết rồi nó cũng ờ, bay những cái lớp sơn rồi nè giờ mình phải sửa sang lại mình với lại ờ, chút xíu nữa mình với cái ờ, chỗ út với thứ tư làm với bỏ đầy chắp cá đá chắc ra rồi nhiêu được rồi không nhiêu đá để uống bỏ cá đá nhỏ cái cá cá mũ á bỏ cục cá vô rồi này nhấc ra này có có nước rồi sang nhỏ đi phải không ai nó đi đi, còn hồi phục vụ cho nó giờ mình ngồi nó phụ vụ mình đi chút nó ngồi phụ lại có lò cậu kéo luôn chào cô Nam hello hello cô Nam <laughs> cô về nào vậy cô Nam mới về về tới vậy hả sáng ngày con qua con không ai, thấy không chơi chơi à, chơi không chờ vậy ra dùng cơm à. tới giờ trời xỉu à <laughs> đó đang à, đang dùng cơm đang dùng cơm buổi sáng à, quý cô chú anh chị đang dùng cơm buổi sáng nha đãi thôi thì à, bữa cơm này là bữa cơm thanh minh nói chung là cũng đơn giản thôi chứ không có gì cầu kỳ hết thịt không thịt chè thịt gà cua cua luộc rồi thịt heo mới đạt mà sẵn lại rồi phục vụ nhẹ nhẹ mà thấy lần quá rồi sẵn lại chứ bữa nào không sạc không mới hôm qua sạc thôi chứ này là đi ra cái sổ tên nào cho bao nhiêu tên nào cho bao nhiêu ổng có quyền ghi danh sách trong sổ luôn <laughs> áo ghi, ghi, ghi ra hết luôn nghe ông ơi ổng nhìn luôn cái ông tròn mình cái nhiều vậy hỏi uh, hỏi ông tính tháng này nào không mà quên nha đợt này lẫn quên nha đợt trước á lên trên cái ông nhìn vô nó mày vũng tàu không tên thì không nhớ nhưng mà mày vũng tàu á, đợt này nhìn hoài cũng nhớ cái hồi đó nữa mới nhớ ừ. cô năm đang đang à, tước lá bớt bớt lá hoa để à, cắm lên à, trên cái bàn bàn thờ ông cố bà cố để nghe để một chút xíu nữa để lên đây lưu thông máu ờ, cho máu huyết người nó cũng ờ, nó cũng minh ờ, mẫn lên nhiều quá thì quý vị thôi Thua nữa nè cho nó có cái không khí trang nghiêm chút xíu ha cô chú ha hoa hoa này hoa gì cô cúc lưới cúc lưới hoa tươi luôn hả đây nè quan trọng biết này gì không hai cái bia kìa thông <laughs> số ở trên hai cái bia làm dạ, mà dặm <laughs> rồi. Thấy bàn thờ xuống rồi mới lấy bia xuống đi dỗ cái bia gương lại cho bao nhiêu giây á, để cho người ta nhìn đọc rồi đang uh, chuẩn bị mình dùng cơm xong đó thì mình đi ra ngoài uh, sau mấy sau nè ở chỗ này á, thì uh, bê nó chóc ra hết rồi giờ duỗi duỗi cho nó sạch để uh, sơn sơn lại rồi mình với uh, chú ba ở cái thang này nó dài quá có sao không chú ba nguy hiểm cái gì đây leo lên để uh, cho nó sạch nè mình cũng chuẩn bị mình lên trên này luôn mình làm chút rồi mình chia sẻ ờ, cho cô chú anh chị coi cho vui đó đuổi vậy á rồi hôm nay ờ, cô Năm ờ, về quê thì ngày hôm ba thì có tổ chức thịnh minh đó, với ông cố bà cố à, cháu ruột <laughs> cô là cháu ruột của ông cố bà cố à, bà cố đây bà cố bà cố là lâm thị bừa nè đó lâm thị bừa rồi ông cố thì nguyễn nhân dân nguyễn nhân dân mà ờ, tại vì mình ờ, chia sẻ của chú ờ, coi trên youtube thôi mình cũng lên mình làm luôn cho nó nhanh làm nhanh nào tốt nãy dùng nắng quá trời nắng hôm nay nắng nắng khủng khiếp luôn á ở miền tây nắng quá rồi thôi giờ mình lên mình làm này ha xử lý cái này cái bốn bữa cũng à, chưa hết sẽ đến à, quý cô chú anh chị và các bạn ờ, ngày à, tảo mộ 23 tháng 3 năm 2023 tháng 2 và đến đây là hết nha tháng 2 Ông, hôm đến đây là hết nha à, rất mong quý cô chú anh chị và các bạn à, hãy ủng hộ kênh đăng ký chia sẻ và nhấn vô nút chuông để khi mình có video mới thì quý cô chú anh chị nhận được video sớm nhất của mình nha xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị